móc và kéo lên qua vòng tròn dùng tay kéo sợi lên dài để thành một nút từ đây móc lên một dây móc xích dài 46 mũi móc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau khi đã móc được 46 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Và móc cho mình vào cái chân móc thứ 46 hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Và kép đơn thứ hai. Khi được hai mũi kép đơn vào chân móc thứ 46, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và chân móc thứ 45 cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn ha một hai sau khi móc được vào hai chân móc đầu tiên thì tiếp tục 12 chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba tương tự kép đơn thứ tư kép đơn thứ 5 kép đơn thứ 6 kép đơn thứ 7 kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 kép đơn 11 và kép đơn 12 khi đã được 12 mũi kép đơn liên tiếp vào 12 chân móc thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân một hai sau đó móc lên một mũi móc xích và chân kế tiếp cũng móc vào đây hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ta vừa tạo được một góc vuông cho cái phần sau của áo Tiếp tục 14 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình 14 chân móc liên tiếp ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Sau khi đã móc được 14 mũi kép đơn cho 14 chân móc để tạo ra cái phần thân sau, thì tiếp tục tạo cho mình một góc vuông ở hai chân móc kế tiếp ha chân móc bên cạnh móc hai mũi kép đơn nè tương tự như góc vuông này thì cái chân móc bên cạnh sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn một hai móc lên một mũi móc xích và chân kế tiếp cũng móc vào hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ta tạo ra được góc vuông thứ hai cho cái phần thân sau áo đây hai cái góc vuông nó sẽ như thế này thì tiếp tục 12 chân móc kế tiếp các bạn sẽ làm tương tự giống như 12 chân móc đầu tiên mà ta móc tức là đây sẽ là cái phần vai ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta được 12 mũi kép đơn liên tiếp vào 12 chân móc kép đơn thứ ba cho chân thứ ba kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư tương tự kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 kép đơn 11 và kép đơn 12 như vậy là ta đã tạo được một phần vai tương tự giống như cái phần vai bên này nè 12 mũi kép đơn cho 12 chân móc và đây sẽ là mặt sau ha ở đây mình tạo ra được một cái hình chữ U hai chân móc cuối cùng mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc tương tự như hai chân móc đầu tiên chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn nè móc lên một mũi móc xích và chân cuối cùng cũng móc hai mũi kép đơn tiếp tục lên hai mũi móc xích như vậy là khi gặp đôi cái phần cổ áo lại nè đây là cái phần thân sau ha hai bên 12 mũi móc này sẽ là phần vai nè đây 12 mũi móc là hai bên phần vai thì lúc này hai cái chân ở hai bên này ta đã thêm được hai mũi móc nè tức là ta đã có được một mũi móc kèm với một mũi ta thêm đây hai mũi móc là một mũi đầu tiên và một mũi ta thêm ở phía ngoài và từ hai cái điểm ở hai bên này ta sẽ tiến hành tạo cổ tim ở đây ha ta sẽ thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc tức là ở hàng móc phần cổ đầu tiên nè 14 mũi móc thì ở đây các bạn chia hai ra ta được 7 mũi các bạn sẽ móc cho mình 7 hàng móc mỗi bên ta sẽ thêm một mũi nè thì lúc đó ta sẽ được 14 mũi móc bằng với số mũi móc của cái phần thân sau ha đây bằng với 14 mũi móc như thế này nè ta sẽ thêm một mũi ở đầu và cuối hàng móc quay ngược đầu móc lại thì chân móc đầu tiên ta sẽ thêm mũi tức là chân móc này sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này chân móc kế bên ta sẽ móc một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình tăng thêm được một mũi ta có 3 mũi kép đơn chân móc kế tiếp sẽ là chân móc xích và cũng là cái khoảng trống của cái góc vuông đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một góc vuông tương tự như các góc vuông bên này ha tức là ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống một hai sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào khoảng trống đó hai mũi kép đơn nữa ta được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ hai từ đây để móc tiếp cái hàng móc tiếp theo để tạo cái phần vai thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào các cái chân móc bên này nè khi móc vào cái chân móc đầu tiên đây là chân móc đầu tiên ha thì cái cụm 4 mũi này nè nó sẽ có cái độ dày lớn các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào cái chân kế bên á đây đây là chân đầu tiên nè ta bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn ha chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn đây thì cái độ dày của cái góc vuông này nó sẽ giúp mình che đi được cái mũi móc mà ta bỏ qua nè tiếp tục móc cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến góc vuông tiếp theo sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái góc vuông tiếp theo thì cũng tương tự móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một góc vuông tương tự gồm hai mũi kép đơn một hai tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào đó hai mũi kép đơn nữa ta tạo được góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai nè Tiếp tục chuyển sang các chân móc của cái phần thân sau thì ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Để cho cái độ dày này nó giúp mình che đi được cái mũi móc mà ta bỏ qua ha. Đây, bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp. Thì đến góc vuông tiếp theo này cũng tạo cho mình một góc vuông tương tự vào đây ha và cũng bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân kế bên một mũi kép đơn á móc tương tự cho đến cái góc vuông thứ tư góc vuông cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi đã móc được đến cái góc vuông cuối cùng thì ở góc vuông cuối cùng này cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này một cái góc vuông tương tự gồm có hai mũi kép đơn một hai móc lên một mũi móc xích móc vào đó hai mũi kép đơn nữa kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai để móc tiếp các chân móc của hàng móc cuối cùng này thì các bạn để ý cho mình ở các cái chân móc đầu tiên ở đây mình có tạo ra 3 mũi kép đơn sau đó đến hai mũi kép đơn của cái góc vuông đầu tiên này tức là ở đây mình có 5 mũi kép đơn thì ở các cái chân móc cuối cùng này khác với các cái góc vuông mà ta vừa tạo các bạn móc luôn cho mình vào cái chân móc đầu tiên ha ta sẽ móc luôn vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn nè sau đó chân móc cuối cùng ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào đây tức là ở đây mình sẽ tăng thêm một mũi để tạo cái phần cổ tim thì như vậy là ở đây mình có được 5 mũi móc tương tự như 5 mũi móc đầu tiên ha tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này cũng tăng một mũi ở đầu hàng móc chân đầu tiên ta sẽ tăng một mũi nè tức là ta sẽ có hai mũi kép đơn vào chân móc này sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cái góc vuông đầu tiên ha Khi đến góc vuông đầu tiên thì tương tự móc vào khoảng trống của góc vuông này một góc vuông, gồm hai mũi kép đơn. 1 2 lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn. 1 và 2. Thì ở góc vuông đầu tiên của hàng móc thứ ba, tương tự như cái góc vuông đầu tiên của hàng móc thứ hai, các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. sau đó tiếp tục các chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và sau đó các cái góc vuông cũng làm tương tự như hàng móc thứ hai móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng đối với những cái góc vuông 1, 2, 3 của cái hàng móc nè đây ở cái góc vuông thứ nhất tương tự như góc vuông thứ hai và tương tự như góc vuông thứ ba ta đều bỏ qua cái chân móc đầu tiên khi móc các cái hàng móc ở bên này còn đến cuối hàng thì cái góc vuông cuối cùng ta sẽ không bỏ qua chân móc đầu tiên ha móc luôn cho mình vào chân đầu tiên làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng Sau khi móc được đến cái góc vuông cuối cùng thì cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một góc vuông gồm hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai móc lên một mũi móc xích tương tự móc vào đó hai mũi kép đơn nữa để ta tạo một góc vuông thứ tư và khác với các cái góc vuông mà ta vừa tạo nè góc vuông thứ nhất thứ hai và thứ ba thì góc vuông thứ tư ta không bỏ qua chân đầu tiên móc luôn vào chân đầu tiên một mũi kép đơn và các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn tức là ta sẽ thêm một mũi móc ở đây ha tiếp tục lên hai mũi móc xích thì từ đây khi gặp đôi cái phần cổ áo lại thì ở hai đầu của mỗi hàng móc nè ta đã tăng được một mũi móc tức là ở đây mình đã tăng được ba hàng móc ta tăng được 6 mũi móc 6 mũi móc cho cái hàng móc này thì tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình 4 hàng móc nữa và ta cũng tăng một mũi ở đầu hàng móc nè đầu và cuối hàng móc mỗi hàng đều tăng một mũi ha và các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc đây nè móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái bề ngang từ hai cái điểm cuối cùng của góc vuông này nè nó bằng được với cái bề ngang phần ngực của bé ha cũng thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc ở đây thêm một mũi ở đầu và cuối hàng móc ở chính giữa này mình sẽ tăng cho đến khi ta được 7 hàng móc ha quay ngược đầu móc lại chân móc đầu tiên sẽ móc hai mũi kép đơn vào đây để ta tăng một mũi ở đầu sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại và thêm nhiều hàng móc nữa đối với size áo này mình có tăng lên được 6 hàng móc tổng cộng nè ở cái phần cổ áo mình cũng tăng được 6 hàng móc rồi thì ta còn thiếu thêm hai mũi móc nữa để bằng với tổng số mũi móc của cái hàng móc phía sau ha và nó cũng tạo được một cái hình cổ tiêu như thế này 12 mũi móc thì chưa đạt được cái số mũi móc của cái bề ngang này ha nhưng lúc này bề ngang từ hai cái góc vuông đầu tiên và cuối cùng nè nó đã bằng với ngang ngực của bé rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại toàn bộ cái phần thân áo này và cũng thêm hai mũi cuối cùng cho cái phần cổ áo này nó đủ với số mũi móc ở cái phần thân sau nè ta sẽ tiến hành nối lại để tạo phần ống tay móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì hàng móc này sẽ là hàng móc thứ bảy là cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng cho cái phần cổ tim móc vào chân móc đầu tiên này hai mũi kép đơn cùng chân móc sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi kép đơn và cũng thêm một mũi ở đầu hàng móc thì đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp nè các bạn cũng móc cho mình vào cái góc vuông này hai mũi kép đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích một hai sau đó di chuyển kim đến cái góc vuông tiếp theo ở cái mặt thân sau á các bạn sẽ lấy len sau đó móc vào cái góc vuông này cho mình hai mũi kép đơn móc vào đây hai mũi kép đơn nè một hai như vậy là cái phần ống tay của mình hoàn tất như thế này tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta sẽ móc luôn vào chân đầu tiên ha móc vào chân đầu tiên này một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn tương tự chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp khi móc đến góc vuông tiếp theo thì tương tự như cái góc vuông bên này nè Tương tự như góc vuông đầu tiên thì góc vuông tiếp theo này cũng móc vào đây hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến cái góc vuông cuối cùng. Ta móc vào cái góc vuông cuối cùng này hai mũi kép đơn. Cũng lấy lên sau đó móc vào đây hai mũi kép đơn ha. thì ta cũng tạo ra được cái phần ống tay thứ hai nè tiếp tục các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng móc thêm cho mình một mũi kép đơn tức ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn nè móc lên hai mũi móc xích Như vậy là lúc này phần cổ áo của mình đã tăng được đủ số mũi móc bằng với số mũi móc của phần thân sau. Và đây sẽ là độ rộng của phần thân bé bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các hàng móc tiếp theo quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở hai cái mũi móc xích mà mình gây nên ở phần nách các bạn cũng móc cho mình vào mỗi chân móc một mũi kép đơn nè chân đầu tiên móc một mũi kép đơn và tương tự chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim vào cái phần thân sau và ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cái phần nách thứ hai cũng móc tương tự mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha làm tương tự cho đến cuối hàng tương tự như đầu hàng móc ta vừa móc thì cái chân móc cuối cùng cũng móc cho mình vào đây một mũi kép đơn ha tức là đầu móc này mình sẽ không thêm mũi móc nè móc lên hai mũi móc xích như vậy là ta vừa hoàn tất được một phần của thân áo như thế này thì đối với cách tăng size của mẫu áo này cũng rất là đơn giản các bạn sẽ móc cho mình một dây xích đầu tương tự như vậy hoặc là đối với những size lớn hơn nè thì ta có thể tăng được ở hai bên đây ở hai bên phần vai áo các bạn tăng đều cho mình ha nếu mà tăng một mũi ở bên này thì ta sẽ tăng một mũi ở bên đối diện và ở chính giữa các bạn sẽ tăng cho mình một đến hai mũi tùy vào cái phần cổ mà các bạn muốn rộng hay chật nhưng lưu ý cho mình là khi ta tăng ở hai bên phần vai thì số mũi móc tăng ở hai bên phần vai nó sẽ đều nhau còn cái số mũi móc ở cái phần thân sau các bạn có thể tăng nhiều hơn hoặc ít hơn so với ở hai bên phần vai cũng được nha. Nhưng ở hai bên phần vai này nhất thiết ta phải tăng cái số mũi móc bằng nhau nè. Hoặc là ta cũng có thể tăng đều nhau số mũi móc cho hai phần vai cũng như là cái phần góc ở phía sau. Nếu như ở đây tăng 2 mũi nè thì ở phía sau cũng có thể tăng 2 mũi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc tiếp cái phần thân phía dưới thì để tạo được cái phần thân phía dưới các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc ở đây nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ không tăng mũi ở đầu và cuối hàng móc nha thêm cho mình nhiều hàng móc cho đến khi chiều cao từ vai áo xuống hàng móc cuối cùng bằng đến cái phần hông của bé hoặc là qua mông cũng được nha tùy vào cái chiều dài của thân áo mà các bạn mong muốn cũng thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc đầu tiên không tăng mũi móc vào đây một mũi kép đơn sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc cuối cùng cũng móc cho mình vào đây một mũi kép đơn thôi nha ta sẽ không tăng mũi nè và làm tương tự cho các hàng móc còn lại Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc thì lúc này chiều cao từ vai áo đến hàng móc cuối cùng đã bằng đến với cái phần hông của bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại. Nhưng trước khi viền lại thì mình sẽ tạo ra hai hàng móc và hai hàng móc này sẽ giúp mình tạo ra được các cái khoảng trống để mình cài nút. Từ chân móc cuối cùng này móc lên một mũi móc xích sau đó ta sẽ tiến hành viền lại ở cái hàng móc phần lai này móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp sẽ là chân móc của hàng móc phía trên này móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân chân móc phía trên này cũng móc vào đây hai mũi móc đơn chân kế tiếp cũng tương tự móc vào đây hai mũi móc đơn sau đó ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại để viền lại cái phần lai áo đầu tiên này thì các bạn sẽ viền cho đến khi ta gặp chân móc đầu tiên là cái chân móc mà ta có hai mũi kép đơn cùng chân móc á đây chân móc này là chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân nè thì các bạn sẽ móc đến cái chân móc phía bên này ha mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc mà ta gặp tiếp theo là cái chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân ở cái phần cổ áo á thì các bạn tiếp tục móc vào đây cho mình một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này ta sẽ tạo các cái khoảng trống để mình có thể cài nút vào điều chỉnh ha và mình sẽ tạo ra bốn khoảng trống để cài bốn hạt nút cho cái phần thân áo này ở đây mình đã móc lên được 26 mũi móc chia ra cho 4 ta được 6,5 thì các bạn sẽ lấy số chẵn tức là ta sẽ lấy số 6 nè móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn ta tạo ra được khoảng trống đầu tiên để cài nút thì phép tính đầu tiên mà ta chia có 6 mũi móc tính luôn cái mũi móc mà mình vừa móc này các bạn móc thêm cho mình 5 mũi móc kế tiếp nữa mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu như vậy là từ khoảng trống này ta có được 6 mũi móc đơn nè tiếp tục móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn ta tạo được khoảng trống thứ hai và hai cái khoảng trống này nó cách nhau là 6 mũi móc đơn khi ta móc được một mũi móc đơn rồi tiếp tục móc thêm cho mình 5 mũi móc đơn nữa móc đơn thứ hai mũi móc thứ ba mũi móc thứ tư mũi móc thứ năm và mũi móc thứ sáu khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Ta tạo ra được khoảng trống thứ ba. Tiếp tục từ đây lên 5 mũi móc đơn nữa vào 5 chân móc. Để ta có cái khoảng cách là 6 mũi móc đơn nè. 1 2 3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 sau đó móc vào cái chân móc của mũi móc đơn kế bên á các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn này một mũi kép đơn di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp và móc vào đây một mũi kép đơn chân kế bên cũng tương tự móc một mũi kép đơn ta có sợi len thừa cũng móc dấu vào trong mũi móc ha chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng ở đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở đây mình đã viền được đến chân móc cuối cùng rồi thì đối với cái phần viền còn lại ở trên thân áo á để phân biệt được cái điểm nào là điểm kết thúc của cái phần cài nút ở bên này nè nó sẽ tương đương với cái phần gài nút ở bên cạnh thì cái phần mình may nút ở bên này để cho ta có thể phân biệt được cái mũi móc cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành móc như sau móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào chân móc của mũi kép đơn viền cuối cùng này nè móc vào đây một mũi móc đơn di chuyển kim đến chân móc phía trên này móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc chân phía trên này cũng móc hai mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ta sẽ viền tương tự giống như cái hàng móc đầu tiên mà ta viền ở cái phần mà ta tạo khoảng trống cài nút nha mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc các bạn sẽ viền tương tự cho các chân móc còn lại và ta sẽ móc đến cái chân móc mà ta có hai chân móc cùng chân nè đầu tiên mà ta gặp ha sau khi đã viền được cái phần thân áo còn lại thì đến cái chân móc có hai cái mũi móc kép đơn cùng chân ở đây thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái góc vuông ở đây để ta có thể phân biệt được đây là điểm cuối cùng nè và ta sẽ tiến hành may nút ở cái phần thân này móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng tiếp tục móc vào đó hai mũi móc đơn nữa như vậy là ở chân móc này ta có được 4 mũi móc đơn xen kẽ là một mũi móc xích tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc phía trên này mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì ở đây mình vừa tạo ra được một cái góc nhọn như thế này khi đưa hai cái phần thân áo lại với nhau để tạo cài nút thì hai cái điểm kết thúc của mình nó sẽ bắt đầu ở đây nè để ta cài nút đầu tiên ha ta sẽ viền tương tự cho đến khi gặp chân móc đối diện với cái góc nhọn mà ta vừa tạo ở ờ, các chân móc của cái phần vai áo cũng như là phần cổ áo ở phía sau á mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha và làm tương tự cho mình cho đến cái góc ở đây nè sau khi đã viền lại được cái phần cổ áo đến cái góc mà ta tạo cái khoảng trống cài nút móc cho mình vào cái chân móc này cái chân móc của mũi kép đơn này nè móc vào đây một mũi móc đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn ở hàng móc đầu tiên và móc một mũi móc đơn và chân móc đầu tiên của cái phần viền mà mình tạo lỗ cũng móc một mũi móc đơn tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn nữa khi đã tạo được cái phần góc vuông ở đây thì tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống mà ta tạo để cài nút nè cái khoảng trống của mũi móc xích này các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn đây móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn sau đó ở cái chân móc kế bên các bạn sẽ không móc cho mình vào cái chân móc kế bên này mà ta sẽ thay thế nó bằng một mũi móc đơn vào cái khoảng trống mà mình vừa móc ở đây nè móc vào đây một mũi móc đơn nữa khi đã thay thế được một mũi móc đơn thì chân kế tiếp móc một mũi móc đơn vào đây như vậy là cái khoảng trống cài nút của mình nó đã lộ rõ hơn nè các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở cái chân móc cuối cùng và cái chân móc mũi móc xích mà ta tạo khoảng trống cùng với chân móc kế bên này ba cái chân móc này các bạn sẽ dồn lại cho mình thành ba mũi móc đơn vào cái khoảng trống mà ta tạo để cài nút này nè đây mũi móc đầu tiên mũi móc kế bên này và cái mũi móc xích thì ta sẽ dồn lại thành ba mũi móc đơn vào cái khoảng trống này luôn ha đây móc cho mình vào cái khoảng trống này ba mũi móc đơn một hai và 3 đây thì cái khoảng trống của mình nó sẽ lộ rõ giống như cái khoảng trống thứ nhất nè khi đã thay thế được cho hai chân móc phía ngoài của cái khoảng trống này thì móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại nè mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tương tự như cái phần cài nút ở phía trên thì cái mũi móc xích này và hai cái chân móc ở hai bên của mũi móc xích ta sẽ dồn lại thành ba chân móc đơn vào cái khoảng trống này móc vào đây ba mũi móc đơn ta tạo ra được khoảng trống thứ ba làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc hai chân móc ở hai bên của mũi móc xích và cái chân móc xích này cũng chụm lại thành ba mũi móc đơn vào cái khoảng trống này luôn khi tạo ra được cái khoảng trống cuối cùng để cài nút thì tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn như vậy là ở đây mình có bốn khoảng trống để cài lại bốn hạt nút cho cái phần thân áo chân móc cuối cùng này là cái chân móc cách với cái phần viền cuối cùng á móc tiếp cho mình vào đó một mũi móc đơn nữa sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên mà ta viền ở đây móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là ta đã viền lại được cái phần thân áo như thế này bây giờ mình sẽ dùng một hàng móc mũi đơn để viền lại cái phần lai áo phía dưới móc lên một mũi móc xích cũng móc vào cái chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn nữa sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ viền tương tự cho mình các cái chân móc còn lại móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng Sau khi đã viền lại được đến chân móc cuối cùng thì ở cái chân móc này cũng móc một mũi móc đơn vào đây. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc đơn ở cái phần lai này nè. Móc cho mình một mũi dời vào đây. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau đó ở cái phần ống tay các bạn sẽ tạo cho mình một cái cánh tay như thế này. Đây, thì cái cánh tay này mình sẽ có cái độ bo lại bo lại từ cái phần nách xuống cái phần cổ tay để cho vừa ôm khít với phần cổ tay của bé nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần cánh tay này ta sẽ sử dụng màu xanh là cái màu của phần thân áo nha mình sẽ tạo cái phần cánh tay còn lại tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút ta sẽ bắt đầu móc từ cái phần nách ở phía dưới này trước nè thì ở cái phần nách này nó có hỗn hợp là chân móc và thân chân móc thì để cho cái phần nách này nó được kín đáo hơn giống như cái phần nách mà mình vừa móc ở bên này nè thì mình sẽ tiến hành chụm mũi và thêm mũi để cho cái phần này nó không có bị hở khoảng trống ha ta đâm kim vào cái góc vuông đầu tiên ở đây các bạn sẽ đâm kim vào đây và kéo cái nút ta vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích thì từ đây cái mũi móc đầu tiên mà ta gặp sẽ là cái thân chân móc của cái hàng móc mà ta nối phần nách á đây cái thân chân móc này thân chân móc nè hai mũi móc xích mà ta nối ở cái phần nách đây hai mũi móc xích ta nối phân nách thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại một mũi cho mình ở đây ha ta lấy lên sau đó đâm kim vào cái thân chân móc nè đâm kim vào cái thân chân móc này kéo lên qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào cái chân móc của cái thân chân móc này ha đâm kim vào chân móc của thân chân móc kéo lên qua hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim như vậy là ở cái khoảng trống này mình đã chụm lại được thành một mũi móc nè ở hai mũi móc xích mà ta gây nên ở phần nách mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó cái mũi móc tiếp theo sẽ nằm ở cái chân móc của cái thân chân móc này đây chân móc của thân chân móc này và thân chân móc này các bạn sẽ tiến hành gộp lại cho mình thành một chân đây ta sẽ lấy len sau đó đâm kim vào chân móc kéo len qua hai chân móc tiếp tục lấy len và đâm kim vào thân chân móc kéo len kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim lúc này cái thân mũi móc của mình nó cũng có cái độ rộng nè thì các bạn sẽ tiếp tục gộp lại cho mình thành một mũi móc ở cái thân chân móc này và cái mũi móc kế bên ở đây ha thân chân móc này và mũi móc kế bên này nè thì ta cũng lấy len và đâm kim vào thân chân móc đâm kim vào thân chân móc và cái chân móc kế bên ha sau đó lấy len và đâm kim vào cái chân móc kế bên sau đó kéo qua ba chân móc trên kim các chân móc phía bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là ở cái phần ta nối nách lại nè khi ta viền lại được như thế này thì nó sẽ không có tạo cái độ hở ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mà ta gộp lại ở cái phần nách này nè móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì ta tạo được cái khoảng trống cho cái phần ống tay và đối với cái phần cánh tay này để cho cái phần cánh tay nó có cái độ bo lại từ phần nách xuống cái phần cổ tay nè đây giảm mũi ở cái phần cổ tay thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giảm mũi thông thường thì ta sẽ móc vào cái chân móc ta móc mũi dời luôn ha móc vào cái chân móc đầu tiên là chân móc mà ta móc mũi dời nè nhưng ở đây các bạn sẽ bỏ qua chân móc mà ta móc mũi dời sau đó móc vào cái chân móc kế bên á đây ta sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn thì lúc này ở cái hàng móc thứ hai ở phần tay áo mình đã giảm được một mũi móc đầu tiên nè làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì cũng tương tự móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời móc lên hai mũi móc xích hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ha tức là ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn nè các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng thì hàng móc này ta cũng giảm được một mũi móc ở đầu tiên và móc tương tự cho các hàng móc còn lại để có thể canh được độ dài của cánh tay á, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái độ dài của phần thân ở phía dưới này nè ở đây ta có bao nhiêu hàng móc thì cái phần thân của cánh tay các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu hàng móc đây ở cái phần thân dưới có bao nhiêu hàng móc thì phần cánh tay mình cũng có bấy nhiêu hàng móc và phần viền này ta có hai hàng móc các bạn cũng viền cho mình hai hàng móc ở phần cánh tay này để mình tạo được cái độ bo cho phần cánh tay ôm vào cổ tay của bé móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự và các hàng móc đều bỏ qua chân đầu tiên ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng và làm tương tự cho các hàng móc còn lại sau khi đã móc được chiều dài của phần cánh tay còn lại và tạo độ bo để ôm phần cổ tay của bé thì ở phía trước các bạn sẽ may cho mình bốn hạt nút để mình cài lại vào bốn cái khoảng trống mà ta tạo cài nút ở đây nè ở phía trước thân áo mình có trang trí một họa tiết nhỏ cho cái phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo len dài tay với cái họa tiết cổ tim như thế này chúc các bạn thành công